FPT City nhộn nhịp với hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập khối phổ thông FPT. Xin chào các bạn. Hôm nay tại khu đô thị FPT City Đà Nẵng đã diễn ra hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập khối phổ thông FPT và gây quỹ thiện nguyện xây trường cho trẻ em vùng cao. Trong video này, chúng ta sẽ được chứng kiến một ngày rất náo nhiệt và sôi động tại khu đô thị này với hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT, với nhiều hoạt động được tổ chức như chạy bộ, tổ chức hội chợ với nhiều trò chơi đậm sắc màu dân gian như làm bánh, vẽ tượng, nhảy lò cò, trải nghiệm không gian thư pháp, nhảy sạp, cùng các trò chơi vui nhọn như ném lon, bắt vịt, được tự mình trồng cây và trang trí chậu cây. Các bạn nhỏ học sinh rất vui vẻ và háo hức khi tham gia vào cuộc thi chạy bộ quanh khuôn viên trường, cũng như các hoạt động trò chơi hội chợ tại sự kiện. Cuộc thi không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội và fair play. Sự kiện kết thúc với màn trao giải thưởng và quà lưu niệm cho các em học sinh, không khí vui vẻ trang hòa của các em học sinh, phụ huynh và thầy cô còn động lại mãi trong khuôn viên FPT City Đà Nẵng.